sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu bá dung nhất lục này. Đây, nắp chén dĩa hoàn toàn là nắp chén dĩa bình thường. Đây là bộ tài xỉu bá dung nhất lục mẹ em đã làm vào mặt lục. Một lát nữa, đây là cái máy bá dung này. Khi nào mình vào chơi mình bật máy lên. Đấy, khi nào không chơi thì mình tắt nó đi. Cái máy này các bác đúc ở đâu cũng được, túi quần, túi áo, chỗ nào cũng được hoặc đưa cho ai cầm cũng được nha các bác nhé. Và một lát nữa, khi mà em vào test thử cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này thì như em vừa nói đấy, bộ này thì em đã cho vào mặt lục. Vậy nên là tí nữa, một lúc nữa cứ có lục lên, máy sẽ báo để cho các bác biết. Còn nếu không có lục, máy sẽ không báo. Lục thì mình đánh gì ạ? Lục mình đánh lục tài đúng không ạ? Trừ tài xỉu chơi thì những có những cái chén phản ra thì mình cũng không thể tránh được. Và sau đây em xin phép sẽ được thử qua tang tích của cái bộ hột này cùng với các bác. Đây, trước tiên là em thử nắp châm này thử nắp chén dĩa luôn nắp chén dĩa không dính nam châm hột không hít đây không hít ạ giờ em xin phép được à, dọn đèn đây hột trong luôn đây có nhìn thấy chưa nhìn thấy hột trong không ạ hột trong vắt luôn đúng không ạ vừa rồi vội quá thì em cũng chưa kịp uh, chuẩn bị nước muối vậy nên là em xin phép sẽ được khất các bác nước muối ở video sau có bác nào mà muốn trực tiếp tách cái món đồ chơi tài xỉu và dung nhất lục này các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây ạ và bây giờ thì em uh, xin phép được lắc thử một vài chén để cho các bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu bá dung nhất lục này cùng với em đây máy thì em sẽ bật và em cầm ở tay vì nó rung rất nhẹ nên là nếu có để ở đây thì cũng không để cảm nhận được cái độ rung đây nhé máy rung này rung ở đây chắc chắn là có lục có lục thì mình đánh gì các bác lục tài đúng không ạ có lục đánh tài máy không rung này không rung thì mình đánh xỉu không rung chắc chắn là không có lục rồi thì mình đánh xỉu đây không có lục bão ba luôn chịu máy lại tiếp tục không dung không dung mình lại đánh xỉu tiếp này xỉu luôn máy dung này dung là có lục chắc chắn rồi ạ có lục thì mình lại đánh lục tài này lục tài luôn máy không dung không dung thì không có lục không có lục thì mình lấy xỉu à, không có lục xỉu luôn em xin phép được test thử tiếng cuối cùng nhá các bác nhé máy lại tiếp tục không dung này không dung mình lại lấy xỉu tiếp à, không dung xỉu được chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài chén và các bác thấy cái độ chính xác của nó là sao ạ